เอาดิกองဒီဘက်ကပြစ်သွားတယ်ကွာနော်နော်နော်နော်အဲ့ကောင်မနော်ဆိုင်ချောပြန်ကြတာခဏလေးပဲဆောက်ခဏလေးပဲဆောက်ငါဒီပုံကြိုက်ဖလက်ရငါပေါ်မှာရဖလက်ငါပေါ်မှာငါပုံကြတယ်ဖလက်ခမိုးမှာခမိုးမှာလားအေးဟုတ်တယ်ခမိုးခမိုးခမိုးခမိုးတယ်တူဒီယာနော်ဝိုင်လားနော်ဝိုင်နော်ဝိုင်နော်စက္ကပ်ပါဘယ်ကောင်လဲနော်လားဒီကောင်ပြည့်နောက်တစ်ကောင်တက်ထောင်တာလေကွာလာနှိုက်တာကွာ thank you မကမကငိုပြီးကို hello မကမကငိုလို့ငိုတယ် ဇာတ်ပေါ်ရအောင်ချင်းတော့ဇာတ်ပေါ်ရအောင်ချင်းတော့လူလူကြီးရောက်ရေးကွတ်တီပဲလူလူကြီးရှင်းရှင်းရှင်းရှင်းရှင်းပြောနေပါပါပဲဇာတ်ကြောက်ဒီပါလေဒီပါဒီပါရမီလောက်အာလူကလည်းပါရမီလောက်နဲ့ဇာတ်ရောက်ဇာတ်ထက်ကြပါနော်ရရရ2500 2500 Vết nhiều hoàng rồi Vết vết đấy, lao thì xảy Vết vết vết vết là phí cố định bày Và vết vừa to nên đe xảy Tao như rồi Nó xong tao thì tao xảy lại Ai giờ nó đi à, nhé à, à. này đấy Mình đeo xe nào Nó coi đông trải để nó cũng nhau điện nhau điện 我就要就边就边前面，就上你边前面，那里边前面嘛，然后立马地下停在那，啊，挂挂挂挂。ここに物資がある。Yeah. 어 니시 말이지 뒤에 뒤에 뒤에 뒤에 어 아시에 이제 디바 디바 어 빠와이 라이 개르구라 빠와이 아 라라라라 간시지 간시 재밌지 대야 대야 đây cho đe giao đi đây giao đi đây giao đi đây isi isi isi enemy tape chết rồi enemy tape chết rồi Eo đi ra, Eo đi ra, Eo đi ra, Eo đi ra, Eo đi ra நல்ல ஞாபகம் நீங்க கோமா ஓகே வா பிக்கலாமா ஷேப் போலாம் போமா டே பிக்கலாமா bộ அப்படியே சீதா பிக்கலாமா யா thì lòng này đẹp gì lòng bọc dạ tiêu đi bên sổ đó tiêu đi tiêu đi cái này đi xong chồng đó anh ta đi bò đi đủ ba chế này đủ là làm dựa làm dựa 20만 20만 나가 프라이자 이거 누구야 아르비 대피 아르비 대피 빨리 20만 나가 20만 나가 제뽀 제뽀 20만 아빠이로 아 메가야 nó được còn rất là tuyệt vời wow có đấy có đấy 来，就别叫了，看那里，别扫，看那里，别扫，不叫了，不叫了。看不我了，呀，看那里，看那里，看到里，看到里，看到里。再过来，再过来，再过来。哎呀，别凹，别凹，别凹，别凹。Thank you，Thank you。Hello。

Ay, how are you? Hello. I hope you are well. How are you? That's what I find. Mày không chạm là mày không chạm à? Không chạm, không chạm. Cái này, cái này, cái này, cái này, cái này. À, mày đã bảo mù đuổi kia rồi. Đi à. qua. Alo, nhìn đây đây. Mày đã bảo nó, mày đã bảo. Đi qua mà. Ô mà tiếp về, tiếp về nào mà tiếp về. Đúng rồi đó. Đúng rồi, không nào giờ nào rồi, anh vừa gặp đi bà அவமா செய்ய இது புரியுதா புரியுதா இது அவமா பாமாலே அவே easy easy easy easy easy easy ông bảo pi vậy xem xem xem hai này xem hai này xem này mình bắn cái liều xem hai này ông bảo nó chỉ là là cứ là xem này lê cứ là cùng cứ là cùng cậu nào anh đi bao nhiêu ô bro đấy ạ 에이구 썰전이 있더구나 Anh đã qua đâu rồi chứ người của Sakai à? I got supplies. I got supplies. Yeah, yeah. Trên cháu mày nó, trên cháu mày nó, trên cháu. Trên đây bảo à, nó không chỉ trên đây bảo à. Ok ok ok. Trên đây trên đây rồi, trên đây rồi, trên đây rồi. Trên đây. Trên đây trên đây giả à? Nó là. Đuôi <laughs> đe cậu thả, đuôi đe चले चले चले लाइन वाला चले लाइन ढूंढ रहे हम आ ले बा स्पाइडरमैन चिरा चिरा चिरा चिरा चिरा चिरा 호시예요 I got supplies. I got supplies. 어 뭐야 원래 빌라 잡는 거야. ပလဲရတယ်ဒူရီတဲ့ပလဲပလဲခေါ်လိုက်မယ်ပလဲခေါ်လိုက်မယ် 이나마 코마라. 이나마 코마라. လာခေါ်မယ်ရတယ်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ကြကြပြီကြပြီကြိုက်တယ်အဲ့လိုကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုကြိုက်တယ်အော်ယူဒါတယ်ဟာ 야예 야예. 이뻐 마 이뻐 마요. အရက်ပွင့်ဝင်တဲ့အရက်ပွင့်နေတဲ့ခဏခဏ rồi lú rồi lú rồi lú rồi lú rồi rồi rồi rồi tao bay ô thằng con thằng con thằng con mới chật ai thay số con mới chật à thay số con mới chật à ô số con mới chật à rồi ờ, tao còn mẹ nó này Ờ, đấy làm tiếp đi rồi. Ờ, thế nó ngủ về. Ờ, lúc thế nó ngủ về, lập mía tiếp rồi. Ờ. Ờ, mà cái. Tao sẽ chết rồi. Wow, nó đâu sẽ ra chỉ rồi mà. ဟိုတော့မသိဘူးဘာကမကြတော့တော့ဘာကဟိုတော့ဖေးပေးတာလားဘာကပြင်ပေးသွားတယ်ဘေးဘာကကိုအော်လိုက်ပါဦးဘေးဒီကောင်ကျွန်တော် error တက်တယ်ဘေးဘာကဘာကကန်တော့ဘာကဘလော့ကန်တော့ black ပြန်မကြတော့ black ပြန်မကြတော့ black နှစ်ခါရှိတယ်ဒီဘက်မှာတကောင်ပဲကျန်တော့တကောင်ပဲကျန်တော့လာလာသူအတန်နဲ့ဖွင့်မနေရဘူးဘီရကောင်လာဖြစ်ပြီလာပြီ မင်းအတန်ဖွင့်မဲနေတယ်ဟာလာပြီရလေမင်းအတန်ဖွင့်မဲဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးအဲတော့တက်နေတာအဲတော့တက်နေတာကောင်းတယ်မကတော့ပေါ့အလဲလဲလဲလဲကျွန်တော်ဖွင့်ထားတယ်ကျွန်တော်ဖွင့်ထားတယ်အဲကအဲကတက်တယ်အဲကောင်းလို့ပေါ့ကွာဟိုအဲတော့တက်တယ်အဲတော့တက်တယ်ပဲကျွန်တော်ဟိုပဲအတမ်းထောက်တကယ်အဲတော့တက်နေတာဟာအခုရှော့ပါ ida ဟုတ်ဆောဆောဒီကွာ black ငါမင်းကိုနောတဲ့ကောင်နောက်ကနေပင်လိုက်မလို့ဟိုဘက်ကကောင်ဖက်တောက်ပေးသွားတယ်ကဲဒါမှရှိရလားပင်ပြစ်မလို့ချိန်လုံးရှိပြီကဲဘေးကလည်းနှက်ပြတ်သွားတယ်ဟောပါခုံချလက်ဆက်တယ်ရှယ်လိုက်ကတည်းကရှယ်ပေါ်လာလို့ယူတိုင်းရှယ်အောင်မလို့ဒီပါဗျာ public နဲ့ share ပါနော်ဒီဘောပတ်ချူလေးရှယ်လိုက်အောင်ရှယ်လေးပေါ်ပါလိမ့်မယ်အဘောပေါ်ပါလိမ့် thank you ပါ thank you ပါကဲကျွန်တော်တို့ဒီ Let's go. Mark the location. Mark the location. Let's go. စဖိုင်တာမရဘူးစပါတာစပါတာစပါတာပါရိုက်သွားလိုက်ပါတော့ဗျာလေဒီရတာပါလာရိုက်သွားပါတော့တောင်းမယ်ဒီလိုတောင်းမယ်နော်အားလုံးတောင်းမယ်အားလုံးချစ်ခင်နေလေးစားတယ် I got supplies I got supplies ပြန်နေလေကြာပြန်နေကုတ်တွေကလွယ်တယ်အဲ့မှာအေးပဲပဲအမားအမားအေးယူကြီးအမားနဲ့အမားနဲ့ဘယ်ဆိုးလို့လဲကာလေးဆိုးရမကိုင်းဘယ်ပူလား s p i dah, s p i dah, s p i dah. Kampung lu masih ya, h Spider bisa e p i d s p i dengar enggak? s p i di e bayi, s p i di e bayi. Siapa p d mare? p balik? a Siapa? p d Ya, sebentar ini s e p ya. s p i dah, s p i dah sama e p i d ada s p i masih. p d Wah, wah, wah, cenau, i cenau, i s p i dah kenapa bala? s p i di e bayi. k a i kau sih, p d apa l i kau sih? s p i dah, s p i dah kenapa bala? s p i di e bayi. Spider Mau s p i dah kenapa i bala? Ya, i k a p i k a p i kau ada. s p balik? Jawab sih. p d kenapa a e ini i ဆရာမက်ကစီပါပဲရှင်ဆရာမက်ကဆရာမက်ကမကမကပိတ်မကပိတ်မကပိတ်ဒါဒီမှာ enemy's death crate. enemy's death crate. အားရတော့ပို့ထောက်ကရတော့မာတယ်ဟာအဲ့ဒီပုံနဲ့မှာဟဲအဲလက်ပြတယ်တော့ဒီကလမ်းပြနေရတော့အော်ရေရေရေတဲလိုက်တာအတီးရအဲ့ဒီဒီအချောင်းရတော့နက်နက်ပြတာဗျနက်နက်ပြတာဗျချောင်းဟိုဒီရတိတိပဲလေအိတ်ပေါ်အိတ်ဟောပဲပြတယ် thì Final không phải vậy à chè này cha lão phải độ bò đấy chứ bò đấy chịu nó chè cha lão phải cha nhưng nia cháu rồi bỏ không có gì cả không có gì cả không có gì cả không có gì cả chiến định chiến định chiến ta chiến ta lại đây lại đây rồi rồi rồi mau mau mau mau マークに向かってマークに向かってÔi ca dây mày Ok Mày đi hai bài này mày Ấy cái ngon chơi gà sắp hết xa rồi đó Hello hello hello hello Thì năm phụ thì Ngồi đấy bà âm gì Ngồi đi pí đã Ngồi đi pí bà đi bà đi 웨폰스가 뽑 웨폰스가 뽑에 나 가는 거 차다지 얘들아 이만아 차다지 마 차다지 마 차다지 마 비다 야야 땀사라 야 잠깐만 야 잠깐만 nếu mà hoa hoa hoa là cá chim nào mà nó ra là cá cá sông cá sông gì đi cá sông gì đấy cá cá gì cày đấy cá gì cày này cá gì cày đấy đấy đấy đấy đấy đấy wish mình lắm á go go go go go go go go go quá phá quá là quá phá tu quá phá tu à chẳng biết à tôi sao chẳng cái gì tôi sao chẳng cái bao nhiêu biết vậy quá à đúng mà mà cảm thấy có lúc ngon à đó đó đó đây giờ nó quay đi về tôi bị cha này đã rồi giờ nó khang nó khang đi Gracias, gracias, nó không biết ngủ đi à. Nó đi hết đó là về thì bắt đầu là. Hey, buhay na niya, siya buhay na. Buhay na, buhay na siya Oh, mau mau mau. Ờ, chỗ nào quay thế nào bị bảo là quay đi quay đi nên người là lùi xuống. Ê, cho bọn nó sao sao chỉ, cho bọn nó sao sao chỉ. Đâu, thôi bỏ đấy hả? Flower mà là flower mà là flower mà là flower chỉ được mà làm. Cho bọn nó sao sao. Ra rồi, ra vậy ra rồi, ra rồi. I got supplies. I got supplies. Tay ya kana, tay ya cái scope ya. Apa apa apa.

Inari at Sara Boha, Sara Takamui Maga. Takamui at Sara, leave, leave, leave back with your temple. Takamui, yeah, Zio Nema. What Nakamui Maga, Nakamui Maga. Rồi giáo níu thì mình làm gì ạ? Hello, hello, si mache de puese. Hey, cara de esto no, para acá, hija. Oh, hola, baby. Oh. No, no, no, no, no, no, no, no. Oh, yeah. Copy that, please. Cầu độ, cầu độ, cầu độ. Pecah lah, pecah lah, eh. Mereka, dah lah, bibe lah, bibe, bibe, bibe, kai bayam, bibe, kai bayam. Pecah lah, maksud. Pecah kau ada. Kau ada kau. Kau ada, mau ngawal kau. Mau kena, mau kena. 챔피언에 막 까이는 사이다 여기 알아 내가 là 왜 이거 내가 까고 내가 까고 있고 내가 xong có làm dòng nhà đấy anh lô anh pi à anh làm lô anh làm lô nhà vậy đi mà mình tức công nhà ngô bị đà tức công nhà đồng ngô đẹp hết rồi đi đà ဆရာမကပဲအဲ့ဒါဒီမှာ breeze ကိုကြည့်ရရမကမင်းငိုးမလားဒီမှာလာပြော breeze ကိုကြည့်တယ်မင်းငိုးမဆိုငါပေးမယ်ကွာအေးငါကမပေါ့ရိုက်ပေါ့ရိုက်ပေါ့ရိုက်ခါပွေးပြင်ချင်စီပါပါပါပါအေးဘာလို့ဘာလို့ဖလဲဘယ်ရောက်နေရတော့ခုမှဟမ် Oh what the fuck bro バカめバカバカわららわバカめよバカめよあやあって言えばあや Go đi, go đi, go đi. Bác này á, bác là tao bác kia rồi, bác này. Sao bác chảy ra được lỗi đầu. Sao bay đám gì nó? Yo, yo, yo. Xin để, xin để, xin để. Cái đứa trẻ, cái đứa trẻ. ここに物資がある。Còn gió đẹp xe cha là thế. Ờ. À, Ô mày cô sắp bay đi đó. Ê cái đi mà biết rồi. Đâu à? quá rồi lộn lại. À mà bảo mà mà. Cha là bé mà tôi mà là. Tôi đi, tôi đi. Tôi sẽ không để cha rồi. Ôi ra đi ra đi ra đi, tao ra đi hấp nhau ạ. 맞아 지우면 이요 하나 둘 မင်းတို့ကောင်တွေကွာမင်းတို့ကောင်တွေဘာမှနားမလဲပါဘူးဘလို့တက်ရလဲအာကြောက်ပြီကြောက်ပြီကြောက်ပြီအာရောက်ပါပြီရောက်ပါပြီအာပပခွေးကခွေးကရဲ့ FC ရပါပဲကာလီစပြဘာယူပါခလာရလေဘသူရပါလိမ့်ချင်းဟဲ့ဟဲ့တော်ရီအာပုတ်ပြီတယ်ဖေလူရပါတော့အာရရရဖိတ်တော့ပြေးလိုက်။အော်ကောက်တက်ပါရဲ့။လာပြီလာပြီ။အေးဘာကာယူလိုက်တာ။ဘာကာယူလိုက်တာ Pakai guys. Pakai ada tadi hebat. Jadi apa? Baka paka về yo. Baka paka về yo. Ama li ama ama ama mau li man. Đi ama chara. Yo yo yo yo. Baka mau li ya. Tao mai ya. Đúng rồi. Ami đúng về yo. Yên dấu, yên dấu. Đi ăn đi bông kia mà nó. Flare, flare, flare, flare, flare, flare. Tao yo la la la. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on. Dio, dio, dio, caio, dio, caio. ဒါယူကခြေထိတ်နဲ့သွားမယ်လေတက်လိုက်တော့တက်လိုက်တော့တက်လိုက်ပါမယ်ကွာရော့တက်လိုက်တော့တက်လိုက်တော့နေနေနေရောရောတက်တက်တက် go go go go go ချင်းနေရှိရလားဒါဘယ်တော့ကျွန်တော်မလဲဟောလာပြောလာကိုဟေးကိုဟေးအဲ့တရအဲ့တရအလုံးစရဘာလုံးနေရတော့ဟဲ့လားဘာလဲအကွေ့တယ်မကွေ့ရောအေးချင်းနေရချင်းတိချင်းတိချင်းတိရဒါလို့ကြောင်ပြောင်းနေတာဟေးချင်းတိရလာသွားတဲ့လက်ပြိုးနေပါမယ်ကြောင်ပြောင်းချင်သေးပြီ 倒标姐六弟啦，挂。انا مقاومة مقاومة جاب منو انا انا انا مقاومة فلات انا فلات انا اي مي بقى كنا بلات ما دي ما نو يعني شباب انا ما بيبي سوينا شباب شباب سوزو الله اتاني اتاني اه اه لطاني بي ابارة بيلا يا بارة نه نه نه نه Chào ơi, chào ơi, chào ơi, chào ơi, chào ơi, Tiếp vào, tiếp vào. Tiếp vào, tiếp vào. Tiếp vào, tiếp vào. Cái này mà. Cái này mà. Cái này mà. Cái này mà. Ờ đều đều chỉ cùng mà vậy. Cái này, cái này, cái này, cái này, cái này. Sim sim sim sim sim sim sim. Bóng lên thế nó. Dạ, dạ. dạ. Ô, nó quay bên này đó, à, nó quay bên này đó. Nó quay bên này đó. Không đến, nó rồi. Nó quay, nó quay. 형형 너가 삐대 너가 삐대 너가 삐대 삐 아웃세 너가 삐대 아웃세 아웃세 nó ai hội chống vào vậy thì bà cóng thoát đi em bảo em bảo em bảo em bảo anh bảo anh bảo anh phong này cóng vào cho cho vũ về cho vũ tao này mà tao vào đây nào mà tao này mà tao này mà mà tao này à mà tao này tôi thoát rồi mà tao này đừng có mà say mà này hà nếu mà là khang mùi ê giờ ý khiu mà ô tụi đây là mà cay cay cay cay mà cay mà cay bên nó con nó con nó này ông 哦，高嘞，打给我，哎呦，要一我因为有高嘞，有高嘞，有 U 的，那你来看我还没有球，把对面了没？呀呀呀呀！来，过来，过来，过来，过来，过来，过来！高了เนี่ย高晒，打给 U 高晒，哎没，啊，杀完啊，撸嘛，撸，哎呀，奥拜，奥拜，奥拜。bao về luôn bao về bao về mà show show cái này gọi là show cái này Come over lower, lower. No, no, no, no, no. Boa, boa, boa, boa, boa, boa. Chị anh mà mới chịu là đi. Mira. Mira. Ôi ơi. Chết đâu bộ, chết đâu bộ. Đã đã đã. Ờ, bị trốn đi nó có lúc cậu sầu à? Ê, nó có lúc cậu sầu à đó, nó ra lại cậu nhỏ đúng ờ, mà. Wow. Bỏ đúng mà chơi. <laughs> Nó bảo. À, chơi chơi. À, nó chơi mà thầy nó nó vào thầy đâu nè.

con Konformca, konformca enerji tuan. Kada kada. Ha? Ngồi ngồi. Maroka. 車に乗ろう。Tiba, tiba chào này bị đau gì? À, chào bị. À, bên bé ba, chết đi chết đi chết đi. Mà lấy lấy lấy đi bao lấy lấy. Lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy. Chết đi xin chết đi xin nhá. Chết đi ra thì vô đi ra đó. Đi vô đi. Sáng nay vùng này nó xe bé. Vô là bịa là. Đi đi. Chà đi, chà đi. စောင်းကောင်းသွားပြီဒီလေးတွေကတော့ဆိုတော့ဖြစ် M ပဲရတော့ရတော့လိုပဲကွာဘာလို့ဟဲ့ကြော်လိုက်တော့ vào vào vào sorry 吧。得得波得波，差唔多，衰衰到衰到衰到，我而家爆埋喂，同我爆埋，爆埋，我而家爆爆埋。OK 吧，路 OK 吧，brother。點啊？街咧點啊？點啊？等下你吧，我把 spy 咧，幫我我帶你咧。出門咧！Nice view，出門啊你講。啊，咖喱豬咧講不啦？好的好的，咖喱豬咧講。對，那搞點子咧？No no no no no no no，come on come on come on come on come on come on come on come on。 Ready, ready, ready. Ready, one, two, three, go. Yo, yếu gì? Bắt đầu lên chi này. Để, để, để. Dạ đi, ai có phố không được không đấy, phá, phiêu, phá, phiêu, thay, thay, Không bắn. Có đấy. Đây chế đây, đây chế đây, tiếp xoay đây đấy. tiếp vào đây, cả lông chìa đó. Đi thật. Vào lấy chìa nó, đấy. Thế mà lấy chìa nó. 내가 또 우리 슈라 우리 어네 아니 아니 가보 봐 아이고 삐까네 호버가 호버가 란지 호버가 란지 호버가 란지 나이스 나이스 아봐 디바 디바 디바 베이 플레이 이콘 아버 니 아버 플레이 야 가보 어쩌나 베이 때문에 봐 rồi được không trang đi rồi trang của mày trang của mày trang của mày trang của mày đó mày nó là thì ba mày được rồi Queen nó mà lại coi thì anh còn là anh còn làm cái đâu đổ rồi cái nào kia cứ gì cái vậy anh kiếm mà tôi lấy vào thắm mà tôi vào mà anh trong đây cả xa đâu quá bà lắm thì quá trang qua đúng không lấy 在花里。哪哪一家俺俺来叫哪个地方？来叫哪？苦拽妈的，你信不信？哎没，俺来乌。你上面还买什么呀？ရှိတော့ကဲပြီးပါပြီလားဗားတယ်မတိသေးဘူး အားမကဲပါဘူးကဲရအောင်မြင်ရပါမယ်ကိုရီပဲပြတ်သွားပါပဲအောက်မှာနောက်ပါနောက်ပါနောက်ပါကြောက်နေပါဘူးအောက်နေအော်ခေါင်းကြီးမှန်သွားဦးကွာလက်ပွင့်ဒီဘီကမောက်ရည်လေးမောက်ရည်မောက်ရည်ဟောပါလေဝါရလေးမောက်ဝါရလေးမောက် mà gai mới mà gà ta xong hết tiền trái rồi đấy nói đấy mất thấy được cái này à ya bá thấy rồi mình gặp mark the location cú à? bà cú bà nhập lại cú nhập cú nhập à thì đã bảo bà đi vậy à thì là níu mà là thì bỏ đi tu mà là đi con hả thì bỏ tu thế là ai bỏ tu mày đi tu tu mày tu à một tu nhập là là là show. What's up? Tiene taquilla, kia theo toàn là. Mà cá cái này cặp tệ. Cá cá. เอามาไหมทีมาไหมมีคนอ๋อปล่อยดิยามยาเนี่ยปล่อยดิยามยาเลยโอ้มาไกลไกลไกลได้ได้ได้ไปไปโอ้ปอดมาปอดมาปอดมาไปแช่เลยโอ้สอรี่ไม่ดูยากหรอกเกียร์ အာတဘီရသွားတာဘေးတခြားလူရသွားကျော်တဲ့ဘေးရပြုံးငါမရဘူးလို့ငါအများကြီးပြစ်တာအမားကြီးလည်းငါပြစ်တာအကုန်မှန်နေအာဟိုနွားရသွားတာကွာဟိုပထိုင်းကောင်ရသွားတာဒီပါပဲကွာဒီရောက်ပါဒီရောက်ပါဒီနားမှာဒီနားမှာရ location location ဒီတော့ဘေးရရောက်ကြည့်အော်ကိုရပါအော်ကြီးတွေကိုရပါမှာနော်ရအောင်ကိုရဒေးကိုရပါလေဘေးဒေးကိုရပါအော်ဟိုဟိုဟိုဟို ။ညာငါဆိုင်ရမရှိတော့ဘူး No, no. ။အိုင်လီယိုနော်လာလာလာဂိုးမလားဂိုးမလားဂိုးမလားကောင်းနေကြတော့ဟုတ်တယ်နှစ်ကောင်ပဲကြတော့တော့ကောင်းပါ Watch လား out! သုံးကောင်သုံးကောင်တစ်ကောင်တော့တာအကျောင်းစုံတာရတော့ဖေးအေးစေးတော့နေသုံးတာသုံးတာဟုတ်တယ် AC တော့နေလို့ရ AC ပြီးတည်တယ်မရပါလေ AC ပါအမားနဲ့သုံးချက်ကွာမင်းတော့ကပောက်ခန့်နီးနီးလေးမှာဟိုကောင်တက်သွားတာမအေးနွား ဆောင်းရင်စရာဟုတ်လားဗျာဘယ်ရသေးကုန်လို့ဟုတ်တယ်ဟိုပါဒီပါတကားတကားနဲ့တကားနဲ့အော်တကားနဲ့ဆိုချစ်တိတ်ချစ်တိတ်ဟိုမောင်မောင်မောင်မောင်တို့တို့တို့တို့တို့တို့ Smoking! Kami kak kak kak meja cho shi pe to. Kak lu yare isi kak. No no no no no no. Con đấy ta con cháu mình. Con cháu mình con cháu mình. Rồi lấy trái. Pa nè pa nè pa nè pa nè. Pa nè bạn à. Sao đây vào đi thủ hộ. Pa pa. Pa mà chỉ hoàng à mà. I might embassy you. How you? Watch out! Watch out! Mark the location. Ah. Pas Watch out! Oh, dia dicat dulu mah. Sana cat dulu mah. La Oh. 你来就来，爸不救，俺们爸不救不来，爸不救，这个爸来不救，啥爸来救不救？你不说呗，不来，你不说别拿。OK OK，你不说呗。不来要早起早起来，伢哩伢哩早起，伢哩修来了修的。是呀，哦是呀，不，俺呗。哎呀，都在学高呢，对不起呀。啊，都在学高，哦了了了。也是的，喏，对不起呀。 都在他妈瞎搞，休了嗯。